Ủa? Ui, ở, ở chỗ này nó có cái gì nhìn lạ lạ vậy một cái cầu thang hả wow. Cái cầu thang này lên tới trên trời luôn kìa Ơ nhưng mà kệ nó đi liên quan đến mình đâu trời Bây giờ Sammy đang bị bắt Mấy bạn ơi làm cách nào để cứu được Sam đây Mấy bạn có ý kiến gì có thể giúp cho mình cứu được Sam hay không Hãy nhớ bình luận xuống cho mình biết nha Ủa còn cái này là gì đây Một cái cầu thang Ủa cái cầu thang này đi xuống dưới lòng đất Ủa cái cầu thang này lên trời Còn cầu thang này đi xuống lòng đất là gì vậy Ủa từ từ để mình xem coi Cái gì kia khứa áo xanh bò cạp ờ, còn, còn còn sau lưng của hắn là Sammy kìa ui Sammy tôi tôi tới cứu Sam nè Sam đây đây khứa áo xanh bò cạp đứng lại đứng lại nhanh lên trời trời trời cái tên chị nhanh quá các bạn ơi đứng lại đứng lại với ta đứng lại ờ, ờ, ôi ôi ôi ôi hắn hắn hắn ta nhảy hắn ta nhảy xuống dưới rồi ui trời, cái chỗ này sâu quá mình không xuống dưới được trời ơi mà phải làm sao để cứu được sam đây ờ, trời ơi trời yên yên yên tâm đi sam ơi tôi tôi nhất định sẽ sẽ đến để cứu sam à, trời ơi, bây giờ bây giờ mình phải lên trên kia để mình tìm hero team và sau đó mình nhờ mọi người giúp mình giải cứu sam mới được chứ không thôi á là sammy bị bị bắt là coi như là hero team chứ còn có bảy thành viên thôi luôn á bạn ơi <laughs> trời ơi mình buồn quá bạn ơi mình khóc với cái này là mình đang khóc với chứ không phải mình đang chảy nước miếng đâu nha bạn trời ơi, trời mình buồn quá trời quá đất luôn á kiểu này á là từ nay á không còn ai có thể thả cơm tó cùng với mình ở trong video rồi bởi vì sammy đã bị bắt đi rồi bây giờ có cách nào cứu được sam không à, à, à trời ơi buồn quá cần tí gì ừ. Ủa? Tôi lên rồi nè Phong Cường Ôi hình như là mình mình nghe được tiếng tiếng của Sammy bạn ơi Ủa, Ủa Sam ở đâu tôi nè Phong Cường tí gì Ủa cái gì vậy Ủa sao, sao sao tôi nhìn bà Ủa sao tôi nhìn bà cứ bị mờ mờ vậy Ủa Trời ơi tại vì tôi trở thành linh hồn rồi Không còn là con người bình thường với Phong ơi Cứu tôi Cái gì zombie đã trở thành linh hồn mà hả ủa ủa ủa cái cái gì kỳ vậy rõ ràng hồi nãy tôi thấy bà bà bị bị bị cái tên bò cạp bắt đi mà sao tự nhiên bây giờ bà bay lên đây được vậy ủa thì tất nhiên cái con bò cạp kia nó bắt cơ thể tôi tôi còn linh hồn tôi được chui lên đây nè bây giờ nó giữ cái cơ thể tôi rồi giờ sao đây tôi còn mỗi cái linh hồn nè phong ơi cứu tôi nhanh lên không tôi sẽ siêu thoát đó phong ơi ôi Trời ơi chết rồi bạn ơi Vậy có nghĩa là cái hố mà cái khứa áo xanh vừa rồi bắt Sam xuống cái đó đó Đó chính là một cái hố mà chỉ để lấy đi cơ thể của người khác thôi Còn linh hồn của người đó thì vẫn sẽ ở trên đây Thôi vậy bây giờ mình phải tìm cách để mình lấy lại cơ thể cho Sammy á Chứ không thôi Sammy sẽ mãi mãi là một cái bóng ma như thế này luôn á bạn Ơi nhưng mà bây giờ á Phong à, Phong yếu xìu à, Phong đâu có mạnh bằng cái tên khứa áo xanh này đâu Làm sao Phong có thể cứu được Sam được Cũng đúng bây giờ ông mà tới gặp tên đó nha Tên đó cũng sẽ lấy cơ rồi, bây giờ làm cách nào đây? Ồ, đây Phong ơi, ông nhìn thấy gì không? Đây là cổng thiên đường Hả? Ông cần lên thì ông sẽ lấy, ông tìm được cách để tiêu diệt tên đó đó Đây là cổng thiên đường đó Cổng thiên đường á? Ờ, ờ, ờ, ờ, rồi ok được, để để để tôi lên trên đó xem thử cổng thiên thiên, thiên, thiên đường á sao nghe là lạ ra từ từ để mình lên xem thử nha ok được rồi vậy thì sam đi theo tôi nha chắc chắn là tôi sẽ tìm mọi cách để cứu được sam sam yên tâm ok để leo trên đó thôi mới coi chắc là cũng có chút xíu là lên tới nơi thôi chứ có gì đâu <laughs> trời ơi mệt quá bạn ơi cứ tưởng là nó là nó thấp ai về nó nó cao muốn chết luôn trời à, <laughs> cố lên cố lên tôi phải phải, không ơi phải lên trên đây được để tìm cách cứu sammy nữa chứ à, à, ui, ủa, mấy bạn ơi ở, ở trên đây mình thấy nó có gì nó xảy ra vòng tròn nữa bạn ui what nó có cái gì đây ủa mà mà sao ở con trên đây con nào là con nào ta à, chính là thiên thần đây nè người dám hỗn sự chúng ta hả oh, what what cái gì đây ủa, ủa thiên thần hả ủa, ủa nhưng mà khoan tự ta nhớ thiên thần là đẹp lắm mà sao ngươi thiên thần gì đâu mà nhìn ngươi xấu vậy <laughs> cái gì ngươi đã lên trên đây rồi còn dám chơi ta xấu hả à. ngươi à. có tin là ta giờ ta sẽ sử dụng sức mạnh nó bắn ngươi xuống dưới kia không à, à, à, dạ, dạ dạ dạ dạ em em em em xin lỗi anh em xin lỗi anh ờ dạ dạ anh đẹp trai anh đẹp trai dạ dạ rồi anh đẹp trai nha ủa nhưng mà khoan từ ủa uh, nhưng mà ông là ai vậy hả? ông ông ông tên là gì <laughs> Xin giới thiệu với người Ta đây chính là Khứa Áo Trắng Cái gì? Khứa Áo Trắng Ủa, ủa, Khứa Áo Trắng lại, ai? Ủa sao nghe lại vậy? Người uh, có biết uh, Khứa Áo Xanh không? Dạo này lướt tóc tóc có biết uh, Khứa Áo Xanh không? Ờ, à, ừ biết tôi, Tính ra tôi cũng hay coi tóc tóc Tôi cũng biết Khứa Áo Xanh Nhưng mà ông là Khứa Áo Trắng là sao tôi không hiểu Thì đó, bây giờ là đã có Khứa Áo Xanh nè Khứa Áo Đỏ nè, Khứa Bò Cạp được cái thứ Bây giờ cũng phải có Khứa Áo Trắng chứ, đúng không? À, hợp lý, hợp lý Ê, mà khoan từ Khứa Áo Trắng trắng thì ông ông là là là là thiên thần hả tôi thấy ông có hai cái cánh nè rồi xung quanh người ông nó cũng có mấy cái vòng tròn gì nó xoay xoay xoay xoay xoay nè ủa tất nhiên rồi ta đây chính là thiên thần ơi khoan đã từ từ đợi xíu ủa gì vậy cậu bé à tôi buồn cho cậu đó cô Hả? bé kế bên bây giờ chỉ còn là một cái linh hồn thôi tôi có thể thấy được cô ấy ha. ôi ông thấy được hả ê nhưng mà nhưng mà ông ông ông ông ông ơi nếu như mà ông ông ông thấy được sammy á thì ông có thể giúp tôi gọi là giúp cho sammy trở lại bình thường được không hả đúng rồi đó làm sao mà bây giờ có thể giúp trở lại bình thường được bây giờ chỉ còn có cái linh hồn thôi mà bây giờ không có lại thân xác thì làm sao ta biến vô được ủa vậy vậy bây giờ làm cách nào mới có thể lấy lại được cái cơ thể của của sam bây giờ ừ. hả à, <laughs> từ để ta xem coi à hình như cô bé sammy này thân xác của cô đang ở bên dưới lòng đất thì phải à, không nè đúng rồi đúng rồi đó à, kẻ thù của ta kẻ thù số một của ta có phải là cái thân xác của cô bé này đã bị cái tên gì mà khứa xanh ờ, bò cạp á giữ lấy đúng không ờ đúng Ủa, rồi đúng rồi sao không biết hay vậy bây giờ á ông ông ông có cách nào giúp cho tôi xuống dưới bên bên dưới cái lòng đất đó để tôi cứ cứu sam được không tại vì sammy đây đã bị bắt bắt xuống đó rồi cơ thể của sam bên dưới đó đó trời ơi cách đó thì bây giờ ta có nhiều cách lắm nhưng mà chung là ngươi tới đây mà không có cái gì thì <clears throat> ờ, thì chắc ta cũng không giúp được đâu ờ, ờ, ủa ủa không có gì là sao ủa vậy là ý là ông nói là tôi phải cho ông cái gì đó thì ông mới giúp tôi hả Ê, thì tất nhiên ta là khứa khứa áo trắng mà ta sống mà ủa, bạn cuộc cái gì vậy sao mà thiên thần gì đâu mà tham lam cái gì trời gì kỳ vậy hả cuộc sống mà giờ mưu sinh mà giờ bạn thông cảm với mình đi được không giờ bạn muốn mình cứu không ok à, à, rồi rồi ok được bây giờ nếu như mà ông cần á, thì à, được rồi ok tôi sẽ gọi là xuống dưới đó tôi kiếm kim cương đưa cho ông rồi ông đợi tôi xíu nha <laughs> được cởi bạn ơi cái gì vậy ông phải thiên thần không nhỏ sao nhìn anh giùm thủ nha bạn ơi tôi Để không biết nữa ơi. đây là thiên thần cái kiểu gì đâu mà mà tham lam quá à. kêu tôi phải đưa kim cương thì mới chịu giúp tôi cái gì kỳ vậy không sao để tôi xuống đó tôi tìm kim cương đưa cho ổng đi hỏi bạn ơi nói chung là cảm ơn chú em nhá nhà ừ. cũng đẹp cũng xinh đấy Thôi, dạ dạ em là em hôm nay là em phải gọi là khó khăn lắm mà em mới bán cái nhà này cho anh á chứ cái nhà này em thích lắm luôn á nhà ở trong làng của em mà giờ em phải bán cho anh em lấy kim cương á dạ anh cho em xin kim cương đây ơi đây trời anh là uy tín đây có tiền là có kim cương đó có nhà là có kim cương thôi cảm ơn chú em nhé nhà đẹp à. Ờ. anh ở dọn ở luôn nha à, dạ dạ ừ, ừ cái nhà của tôi ơi, ờ, ơi không sao bạn ơi tính ra bạn là mình bán nhà để mình gọi là uh, mua chuột cái ông thiên thần này á để mà ổng giúp mình giải cứu sammy cũng được trời ơi trời. buồn quá mất cái nhà khứa áo trắng ơi tôi đã kiếm được kim cương rồi nè đây đây đây kim cương đây à, à, trời ơi mệt quá nè nè khứa áo trắng tôi đưa ông kim cương nè đây là kim toàn bộ cương quá ủa ba ông ơi đâu ra kim cương nhiều vậy trời ơi tôi tôi phải bán nhà của tôi để tôi gọi là lấy kim cương để cứu sam đó sam trời ơi cảm động quá Trời ơi, tên này coi coi công nhận là ngươi cũng à, à cũng có biết giữ lời hứa đó. Được rồi, bây giờ ngươi hãy leo lên người của ta đi. Ta sẽ chở người xuống dưới gặp cái tên khứa bò cạp đó. ơi nhưng mà bây giờ ông to quá sao tôi leo người ông được? Ừ. Đợi xíu, đợi ta xíu. Ồ. Ui, Ông biết nhỏ nè bạn ơi, ghê thiệt sự á. Được rồi, rồi, bây giờ tôi leo người ông nè. Wow, trời bạn ơi nhìn mình giống như kiểu mình mình mọc lên cái cánh đó bạn ơi được rồi bây giờ bây giờ mình mình mình đi đâu đây không được bây giờ hãy cùng ta đi xuống bên dưới lòng đất coi nào what's up wow. ui tôi bay được luôn nè sam ơi hay quá <laughs> trời ơi đảo quá mấy bạn nhìn nè khứa xanh chạy trên trời luôn bạn ơi ơi thật sự ở cái bên này là khứa trắng các bạn ơi à <laughs> hơi bị ngầu luôn <laughs> wow quá là xịn luôn đi thôi nào let's go rồi ông ông áo trắng ơi bây giờ bọn mình bọn mình phải phải làm gì đây thôi à, bây giờ là ta tiễn ngươi à, tới đây nha còn giờ ta về đây tạm biệt à, ê à, tào lao tào lao ông đưa tôi xuống cái đây rồi một tí nữa tôi tôi gặp cái khứa bò cạp kia rồi sao mà tôi tôi đánh lại hắn được ông phải đi theo tôi chứ ai ai còn đánh đánh nhau nữa hả trời Ủa? ơi phiền chứ như vậy chứ bây giờ tôi cho ông quá trời kim cương tôi bán nhà đưa ông kim cương luôn kìa mà ông ông còn không không giúp tôi nữa thì trả kim cương đây Ôi ok ok ok đi đi đi đi thì đi bro. Trời ok ơi, đi trời ơi. Bắn ta là không có sợ đâu nha, không có sợ mấy cái ông này đâu. cái ông này ông ông khôn quá bạn ơi, ông tính lấy kim cương của mình xong rồi giấu mình. Cái gì vậy? Ủa trời. Trời ơi. Trời cái ơi. Gì cái gì ghê vậy trời? Cái gì Bây luôn? giờ mới có mấy tháng không xuống đây thôi mà giờ cái tên bộ cạp này hắn ta chuẩn bị gì bẫy ghê vậy trời? Trời ơi, chỗ này quá trời bẫy đúng bạn ơi. Nè nè, ông áo trắng ông ông đi theo tôi chậm chậm nha, coi chừng bị dính vô mấy cái bẫy này là là tiêu đời luôn á. Ừ. Trời ơi, trời nè người hôm nay tao đi chậm chậm bây giờ tao phải đem bò xuống người nè ghé không trời ơi ủa, ủa tôi nhớ là ông là, là là là thần mà ông không có cách nào để vượt qua này nhanh hơn hả sao ông chậm chạp quá vậy ông ông phèn quá vậy hả ờ ha để tao thử coi ấy tôi thấy ông dính là bà đó ơi tôi mới thấy ông dính là ve đó dần dần dần lại đừng đừng đừng đừng tí nữa là ông tiêu đời luôn bây giờ ok ôi trời trời trời mấy bạn ơi bây giờ mình phải vượt qua cái mê cung bằng laser nè ui trời ui trời ơi mấy cái chỗ này nhìn nguy hiểm nha các bạn nha ui nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm cẩn thận nha cẩn thận nha tôi ờ. tôi có kinh nghiệm chơi mấy cái map rồi rồi cho nên tôi qua cách dễ dàng thôi ok rồi bên đây ui cha ôi bên trong cái rương có gì một cái hộp quẹt hả ờ, ok rồi sau đó đi qua bên đây ui ủa ủa rồi qua bên đây là sao nữa ừ. sao không thấy đường đi nữa ủa ta giờ đâu đây ủa, ủa rồi giờ mình đi đâu nữa từ từ hình như mình đi sai đường rồi sao bạn ơi để mình xem coi à ở bên này ở bên này nè bên này nè bên bên này bên này ông ơi qua đây qua đây ui Ý cha ấy cha ui trời ơi giờ công nghệ nó phát triển như ta không ngờ cái tên này nó cập nhật nhiều bẫy như vậy rồi ghê trời ơi ui. <gasps> trời ơi nhìn nhìn mấy bạn ơi bạn nhìn nè ở bên dưới này có quá trời nhà tù luôn hình như cái này là nhà tù dùng để nhốt những những cái người mà bị cái tên khứa bò cạp bắt xuống đây á bạn trời nguy hiểm thiệt sự luôn á trời ok rồi sau đó là Ủa? Chết rồi, bây giờ chỗ này làm sao qua bên kia được Bên kia nó xa quá, làm sao mình bắt cua bên đó được trời ờ, ê, Đúng rồi, ông ông ông áo trắng bây giờ ông ông giúp tôi rồi là cổng tôi bay qua bên kia được không Được, lên người ta Ok, ok, được, được, được, rồi, rồi, rồi tôi leo lên này đó Rồi đi, đi, đi, nhanh lên, nhanh lên anh bạn à, bây giờ anh bạn hãy coi tốc độ của tôi đây Hãy cưa vô từ và lạc quan lên em ơi Hay dạ. quá, hay quá rồi tiếp anh ơi từ tôi, sao được bất cứ Ôi rồi ôi, dạ? xịn quá, xịn quá Rồi tiếp anh ơi, trời tiến lên luôn anh dạ. ơi Ôi rồi, ôi rồi, ôi rồi, ôi rồi Hay quá anh ơi Ôi, ôi giờ đường nào đó Bên này là ông nội, bên này nè, trước mặt nè Ông đi đâu vậy? Ôi, quá qua bên đây rồi ok bên này thì để tôi tự đi tôi không cần nhà ông nữa bên này thì dễ thôi bên này bắt cua nè ok nè ông đi đi xuống đây lên lạc quá lên em ơi chỉ là Ê. con yêu tôi xin tôi bắt cua rồi ờ, từ từ để tôi lưu điểm hồi sinh đây đã không thôi tiếng nữa là tôi rồi tiếng tôi lên trên lại mặt đất luôn á tôi mà té cái là tôi tôi khỏi xuống đi cứu sam luôn á ok qua bên đây rồi sau đó là qua bên này Ê, bên này cũng hơi xa ông ông giúp tôi bay qua được <laughs> này sao á giúp giúp giúp tên này rồi, cái đi, tên đi, này tôi tưởng đâu ngươi thế nào ai ngờ cũng chỉ cần sự trợ giúp của ta thôi hả Nội xin lỗi trời lỡ trong kim cương rồi giúp đổi xíu đi Rồi đi nhanh lên ông nội Ra ơi ra ơi ra chuẩn bị coi uh, ảo thuật của ta nè Nè chuẩn bị nha chuẩn bị nha Ok ok đâu có gì đâu Cái gì đâu Rồi ba ai bốn Ôi cái gì Ê chạy Trời cái ông, ông chạy kiểu gì vậy Trời chạy người tôi nè Trời xin lỗi xin lỗi ta đang sử dụng ờ, kỹ năng của ta Xin lỗi xin lỗi Trời ơi cái kỹ năng cái kiểu gì mà nó phèn vậy à, Chết tôi bây giờ cái ông này Xin lỗi xin lỗi xin lỗi Dạo này ai ơi Dạo này không dùng kỹ năng Dạo này không dùng kỹ năng nên là nó nó, nó hơi uh, hơi hơi lắc chứ Trời Đó, ơi cái ông này Ghê chưa ghê chưa Ê ông ơi tính ra là cái cái cổng ở trên kia kìa ông nội Ông bay xuống đây làm gì trên kia kìa ủa đâu vậy ở trên đây nè trên đây nè nhìn nhìn nè <laughs> trời ơi cái ông này thiệt luôn á nè cái bức tường nè ông nội thấy không nè nhìn nè phía trước này nè à quên quên quên quên quên xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi thiệt luôn á rồi bay bay lên nhanh lên em nội trời thiệt luôn cái ông này thiệt ông rốt cuộc là ông có biết bay không vậy sao mà ông cứ đập mặt vô vô dạ. trong tường vậy vậy hả hả dạ. dạ. ơi cuối cùng bay lên được rồi trời ơi tốc độ nè đó người nhìn nè với tốc độ này của ta nè đó ghê không trời ơi tôi không thấy ông tốc độ ở chỗ nào tôi thấy ông tàn đập mặt vô trong tường rồi đụng đầu lên trên lên lên trên nóc không à tào lao thật sự ừ. ok rồi đi qua bên đây xem coi ui bên này lại là bắt cua nè cái gì mà nhiều quá vậy trời mệt mỏi thật sự luôn á thôi đúng thiệt là để có thể xuống được cái chỗ của cái tên khứa bò cạp này không dễ một tí nào hết các bạn ơi khó thật sự luôn á ui à, rồi ok leo đây ui rồi qua bên đây ấy à, trời ơi trời sam ơi yên tâm đi tôi tới để cứu sam đây sam hãy chờ tôi ấy cha ui ui ai ủa mà khoan từ tính ra mấy cái chỗ này á mình nhờ là khứa áo trắng này giúp cho mình gọi là bay vô bên kia được nhanh hơn mà ta sẽ tìm bắt cua làm gì thôi chạy đi làm gì cho nó cầu nãy ngươi bảo rằng là, là là để một mình ngươi tự đi là được rồi mà ủa kệ tôi tôi nhờ ông ai biểu là ông phế qua chi ông tàn bay về ông đập đầu trong tường rồi sau đó là ông bay tàn à, té xuống la bao mà dám bảo mình phế à được rồi giờ dám bảo mình phế à thằng này gan nè ủa chứ chứ bây giờ ông ông có giúp tôi được gì đâu từ nãy giờ ông tàn hại tôi không mà làm tôi cháy lava kiểu luôn tí nữa chảy chân cuồng của tôi đây ê dạ. không cần không cần không cần cái chỗ này cái chỗ gì mà ta thấy hình như nó giống như cái ngục tù hay sao á ờ ừ ông nói giờ tôi mới để ý á nha hình như cái này là cái ngục tù nữa bạn ơi wow. Ui trời nhiều nhà tù như thế này thì không biết là đã có bao nhiêu nạn nhân đã bị cái tên khứa bò cạp này bắt xuống đây rồi đó oh my god thiệt sự quá là đáng sợ luôn á mấy bạn <laughs> <laughs> ui ơi ông ông ông áo trắng ơi cái tên bò cạp xuất hiện kìa ờ. thì ra là ngươi ở dưới đây <laughs> ta không ngờ ngươi là ác độc có như vậy ngươi đã bắt rất là nhiều người nhốt vào trong cái nhà tù này của ngươi đúng không ạ <laughs> tất nhiên rồi nhiệm vụ của ta đó chính là đi bắt cơ thể của những con người đem xuống đây và ta đã bắt được bạn của ngươi rồi đó bây giờ ngươi tính xuống dưới đây để cứu bạn của ngươi sao ơi <laughs> cái tên đáng ghét này bây giờ ta nói cho ngươi biết nè ngay bây giờ ta sẽ tiêu diệt ngươi và giải cứu cho sammy ngươi hãy coi chừng đó <laughs> để xem coi thằng nhóc của ngươi sẽ làm được gì ta nói cho ngươi biết nè lần này á ta không cô độc như lần trước đâu bây giờ ta đã có một người bạn mới của ta đó chính là khứa áo trắng ở đây anh thôi Được rồi khứa trắng Bây giờ ông hãy mau mau biến to lên tiêu diệt hắn đi nào Được để ta Cái tên kia Ngươi chuẩn bị bị tiêu diệt đi Khứa áo trắng biến to biến to anh bò cạp trời nhìn hai ông ông nào cũng to nhau nhìn ngầu quá được rồi áo trắng ơi ông có ở nhà bây giờ tôi phải tìm cái chỗ tôi để để để tôi để tôi núp không thôi tí nữa mấy ông đánh chúng tôi là sao ok rồi mình sẽ núp ở trên đây để mình coi hai hai ông này đánh nhau nha bạn nha tiến lên đi nào uh. yên tâm đi anh bạn để tôi tiêu diệt cái kẻ này ôi trời ơi ngầu quá ôi, trời ơi bạn ơi bạn nhìn kia, như chúng ta đang thấy ở trên màn hình thì hiện tại khứa áo trắng xoay vòng tròn và bắn ra những cái cục thiên thạch vô cùng to luôn bạn ơi trời ơi và những cái, cái cục thiên thạch này nó có thể nổ tung được luôn nè các bạn wow ui khứa trắng bay lên trời luôn wow ngầu quá ơi, ta sẽ tiêu diệt ngươi ui yeah. ôi ôi ngầu quá bạn ơi trời ơi Ê, kiểu này là mình thấy là khứa áo trắng cơ bộ là mạnh hơn á bạn à tại vì khứa áo trắng có những cái quả cầu vô cùng gọi là bự luôn nè bạn nổ đùng đùng luôn nè còn khứa áo xanh á thì à, cái quả cầu của hắn ta nhỏ xíu à <laughs> ui trời ơi các bạn ơi đây chắc chắn sẽ là cảnh tượng lần đầu tiên trong gọi là cuộc đời bạn thấy được ở trong minecraft là hai khứa áo xanh đang đánh nhau luôn á bạn trời ơi trời ui mà cái tên khứa bò cạp mình mình thấy coi bộ là đang bị yếu dần rồi nè những cái quả cầu của hắn ta quá là yếu luôn không thể nào mạnh bằng khứa trắng được ồ hay quá khứa trắng ơi chịu chưa ngươi chưa cái tên khứa áo trắng này Tại sao hắn ta lại mạnh đến như vậy hả Ta sẽ không thua ngươi đâu Bởi vì ta chính là chúa tể của lòng đất Chúa bọn ta à! Wow trời ơi ngầu quá ông áo trắng ơi Tụi tôi không ngờ là ông mạnh đến như vậy luôn á Trời ơi mệt quá mệt quá trời ơi cái tên này công nhận là khó nhai được chứ trời Ê. ơi cái tên này mạnh đến như thế mà ông còn đánh lại hắn có nghĩa là ông mạnh hơn hắn nhiều luôn á trời ơi được rồi được rồi bây giờ ông mau ông giúp tôi đi kiếm cơ thể của sammy đi ủa, ủa mà sam rồi ông ơi tôi nè ủa cơ thể tôi đâu vậy ừ. đây đây, đây. tiếng rồi bây giờ 4 tiếng ơi bà bình tĩnh đi bà bình tĩnh đi yên tâm tôi đã tiêu diệt được cái khứa bò cạp kia rồi ok ông áo trắng ông mau biến nhỏ lại giúp tôi gọi là bay lên để tìm cái cơ thể của sam đi đợi đợi đó xíu ừ, đây biến nhỏ lại nè ờ rồi ok tôi leo người ông nữa bay bay bay nhanh lên nhanh lên nhanh lên tôi chừng hết thời gian bây giờ ok Sammy, bây giờ Sammy đi ở đâu Bây giờ mình phải kiếm được cơ thể của Sammy các bạn ơi Ok để xem coi ờ, bên nào ta Ủa trời ơi đây nhiều nhà tù quá Tôi không thấy được chỗ nào hết trơn á Ui ôi trên trên trên trên trên chết này trên này trên này lên đây lên đây đây ôi bên này bên này ôi đúng rồi đúng rồi ôi đây rồi đây rồi Ôi, tìm ra được rồi đây ôi, đây đây này sam ơi sam ơi vô nhanh lên sam ơi ôi tôi đây tôi đây cơ thể của tôi nè đúng rồi đây là cơ thể của sam nè bà bao Thôi, được rồi, à. ông áo trắng Cảm ơn ông cũng nhiều. đã tốt rồi đúng không? Cho xin tí kim cương nè <laughs> Ủa ra là ông mà ông mà đòi thì kim cương tôi hơi nhiều ấy nha Bây giờ á, ông hãy giúp tôi chở tôi với Sammy bay về lại lại trên mặt đất được không? Được, tất nhiên là được rồi Bây giờ okay. hai người leo lên trên người của ta ơi được rồi khoan đã trước khi giờ thì tôi cần phải chào tạm biệt với bạn của tôi đã chứ ok bạn ơi vậy là coi như trong tập ngày hôm nay mình đã tiêu diệt được cái tên khứa bò cạp và đã kết bạn được với một người bạn mới đó chính là khứa áo trắng các bạn ơi trời ông này hơi bị mạnh luôn nha bạn nha phải bạn nghĩ rằng liệu rằng trong minecraft còn có những cái tên gọi là <laughs> áo trắng áo xanh áo vàng áo áo áo hồng hay là áo màu tím hay áo màu gì nữa các bạn hãy nhớ mình xuống bên dưới mình biết và mình sẽ đi tìm những cái bạn ờ, gọi là áo này nha bạn nha <laughs> ok được rồi còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn bạn ở những video lần sau nha Tạm biệt Bye bye À quên đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha các bạn Ok còn gì bye bye Let's go Đi thôi À quên nữa nhớ nhấn like nữa nha các bạn nha Được rồi bây giờ chúng ta còn đâu đi về thế nào Đi thôi khổ chẳng ơi đi thôi uh. Đi thôi Nhớ nhấn like nha Ông like tôi giận <laughs> nè Hello team, hello team